chủ đề ngày hôm nay ờ, tôi chia sẻ cho quý vị một câu chuyện về người mẹ của mình ngồi nghỉ lướt facebook tôi đọc được câu chuyện khiến không chỉ bản thân mình mà nhiều người cũng sẽ tự hỏi đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa có người mỗi năm về nhà được hai lần một lần hoặc thậm chí là vài năm mới về một lần Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ gặp được bao nhiêu lần? Còn với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời khoảng 10 năm hoặc ngắn hơn nữa thì sao? Chắc có người chúng ta không dám nghĩ tiếp. Câu chuyện mà tôi đọc được xoay quanh hoàn cảnh chàng trai từ miền quê tới thành phố lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Thời gian trôi đi, 5 năm liền anh không về nhà thăm bố mẹ được một lần. 5 năm vất vả, nơi xa quê, anh cũng có được cho mình một chút thu nhập đủ nuôi bản thân và có thể lo được cho bố mẹ. Anh quyết định về nhà đón bố mẹ lên thành phố để chăm sóc. Nhưng không lâu sau, mẹ anh được phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, Thời gian mẹ anh có thể sống trên cõi đời này chỉ khoảng một năm và nó đang ngắn dần theo từng giờ, từng phút trôi qua. Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại bên mẹ. Nhớ về quá khứ, tuổi thơ, nhớ về những sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình. Anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc vì cảm thấy mình đã quá mải mê chạy theo dòng xoáy xã hội mà quên mất rằng ở quê hương xa xôi đang có những con người chờ đợi anh về từng ngày, từng phút. Khi đã dần mất đi, chúng ta mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên gia đình và bố mẹ. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa. Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đèo đèo trôi qua thì anh cũng chẳng thể nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng đua chen, mỗi người đều mải mê lo sự nghiệp, tìm kiếm cơ hội, tạo mối quan hệ, gặp gỡ khách hàng, bàn chuyện làm ăn, học hỏi thêm những kỹ năng mới. Những người ở xa mỗi năm về quê được một vài lần, nhưng nhiều người sống gần bố mẹ trong cùng thành phố mà cũng chẳng có thời gian thăm bố mẹ được vài lần. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ? Hay chúng ta chỉ nghĩ cần chu cấp tiền cho bố mẹ dưỡng già là đủ? Có một vài người bạn cũng hỏi tôi Mỗi năm về nhà được mấy lần Lúc đó tôi không để tâm và trả lời hai ba lần gì đó rồi không nghĩ thêm gì nữa. Ngày trước mỗi dịp về là mẹ lại hỏi tôi khá nhiều câu như Con về mấy hôm? Công việc ra sao? Dạo này ăn uống thế nào? Những câu hỏi này trước đây khiến tôi cảm thấy phiền phức Nhưng giờ đây nghĩ lại Mình sẽ được nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng Nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ Lòng tôi chịu nặng Không muốn rời khỏi nhà Trong đầu lại hiện lên câu hỏi Đời này mình còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa đây